Quý khách hàng thân mến, không cần phải đến showroom, quý vị vẫn có thể sở hữu Tiguan Volkswagen với giá ưu đãi nhất. Và quý vị biết rõ được 4 phiên bản của Tiguan tại Việt Nam khác nhau những gì. Quý vị hãy xem hết video của Lộc để biết tường tận. Ngay lúc này đây, mọi người sẽ nhận biết được những khác biệt trên 4 phiên bản xe Tiguan. Dòng xe Đức gầm cao 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc, giá thành dưới 2 tỷ, động cơ 2.0 lít TSI tụt bô tăng áp, có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với những tên gọi sau đây T1 Highline, T1 Top Line, T1 Luxury và T1 Luxury S. Hầu hết các phiên bản đều giống nhau, chỉ có một vài điểm khác biệt. Lộc sẽ chia sẻ cho mọi người trong video hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng T1 Highlight. T1 Highlight sử dụng đồng hồ cơ. Màn hình 8.5 in cảm ứng, chưa tích hợp camera lùi. Trên xe T1 Highlight thì có cái nút Six, Driver Six là cái nút về cái ghế của tài xế khi mà ngắt động cơ mà mở cửa ra thì nó sẽ lùi ghế về phía sau và khi mà mình bước lên xe khởi động động cơ thì cái ghế nó sẽ tiến về cái vị trí um, số mà mình ghi nhớ xung quanh cần điều khiển hộp số của Tiguan Highline là có nút phanh tay điện tử auto hold chống trôi xe auto start up engine tạm ngắt động cơ và nút cảm biến lùi xe còn đây là những điểm khác biệt trên chiếc xe Tiguan Topline Chúng ta cùng xem nhé. Đồng hồ lái của T1 Topline sử dụng đồng hồ Digital Copic. Màn hình của T1 Topline 8.5 in cảm ứng điều chỉnh được 10 màu khác nhau và có tích hợp camera lùi. Ở phần xung quanh cần điều khiển hộp số 2 có nút hỗ trợ đỗ xe và nút cảm biến lùi xe có tích hợp camera. Trên chiếc xe T1 Topline này có một đặc điểm khá là hay, đó chính là tính năng rửa camera lùi. Tính năng khá là thú vị. Và chúng ta hãy cùng xem một lần nữa cách thức hoạt động của nó. Phần ghế lái được trang bị tính năng massage ghế với 8 hướng chỉnh điện và hai hướng chỉnh cơ nằm ở bên dưới ghế. Với cách thức này thì cũng khá dễ dàng là điều chỉnh. Bên phần ghế phụ cũng được trang bị tính năng massage ghế. Trang bị thêm 8 hướng chỉnh điện cho ghế và cũng hai hướng chỉnh cơ nằm ở phía dưới ghế cũng khá dễ dàng để điều khiển. Và đây, chiếc T1 Luxury. Điểm đầu tiên chúng ta thấy đó chính là camera 360 độ được thiết kế ở ngay phần lưới tản nhiệt rồi được đặt dưới hai bên gương chiếu hậu và một điểm uh, camera được thiết kế nữa đó chính là ngay bên cạnh cái nút bấm mở cốp ở phía sau màn hình lái là màn hình digital cockpit ghế của Tiguan Luxury có 3 vị trí như ghế và chỉnh điện 12 hướng ghế phụ của Tiguan Luxury thì có 4 hướng chỉnh điện và có hai hướng chỉnh cơ ở phía trên phần lưng phần ngả lưng ra phía sau màn hình Tiguan Luxury là màn hình cảm ứng 8.5 inch có um, tích hợp được 10 màu nội thất và đồng thời là tích hợp camera 360 độ trên đây camera đây 360 độ ở phần xung quanh cần số của T1 Luxury thì chúng ta sẽ thấy có nhiều nút bấm hơn ở đây có một nút bấm set cảm biến áp suất lốp hỗ trợ đỗ xe camera 360 độ và auto start stop engine tạm ngắt động cơ Tiguan Luxury thì có camera 360 độ và với dạng 3D như thế này Sau cùng là Tiguan Luxury S Luxury S có ngoại thất khác biệt so với ba phiên bản Tiguan Highline, Tiguan Topline, Tiguan Luxury ở phần cản trước và ngay bậc lên xuống. Tiguan Luxury S trang bị giống như Luxury với camera 360 độ, màn hình digital cockpit, hỗ trợ đỗ xe tự động. Tuy nhiên, Tiguan Luxury S hướng đến sự mạnh mẽ hơn ở phần cản trước, thể thao, dạng off-road giúp tăng góc thoát trước lên đến 24 độ. Cùng với chữ off-road được ốp ngay trên bậc lên xuống